Chào mừng các bạn đã tới Cười ngu người tập 7 Mảng thứ nhất là làm bia bắn cung cho một hot girl Chuyện gì sẽ xảy ra Hãy đợi xem Chà uh, uh, uh, Ngay luôn Ngay luôn Quá hay quá hay Đồ ngu Rồi gì đây à anh này rất là thông minh nha có lý có lý rất chi là có lý màn thứ ba là màn đọc nhái theo chữ của ông xui ôi giời ơi đọc kinh khủng ông đọc ra cái gì luôn rồi trời ơi ta phải học theo cái chiêu này của cái ông xui này rất chi là hay màn tiếp theo là màn đập bóng bóng Chà! rồi tới lượt tôi Hãy xem đây ú xa ngu nè tiếp theo ngu ngu nè ngu nè rồi chắc tôi không thấy đường nãy cho tôi cái kiến đi rồi bây giờ có kiến rồi có kiến rồi xem đây, bà mà làm cho đàng hoàng đàng hoàng nha lần này là lần tư đó ngu người màn tiếp theo là màn anh này đi đường bị một dây văng ngang đường thằng nào mà chơi ngu sao mà để chiếc dây qua đường vậy ai mà văng vậy à, dân đây hãy xem đây à thế ra là một con bò chẳng khác nào mày ngu như bò mới đi chửi con bò tiếp theo là mang hu má à một nhóm thanh niên ba tên rất là lực lượng và một con ma trắng rồi bây giờ là một con ma đen mấy <laughs> Trời ơi Thấy ma mà sợ ghê vậy Rồi hai nhân viên Một nam một nữ Mà chẳng trời ơi Mày hù tao có gì đâu Đấy má thiệt đây má thiệt đây <laughs> Rồi tình huống cho một cái thang máy Chà cô gái này có vẻ bí ẩn quá Cầm cái thánh giá làm gì đây Ồ cúp điện tôi cứu tôi cứu cứu cứu một tình huống trong nhà vệ sinh anh mập này đang đi vệ sinh ai trong đây ai trong đây mở cửa ra đi à ngủ thế một cô gái mà ngươi dám à chuyện gì vậy ta sao ngồi lâu thế ta là ma đây à chọn một nghĩa trang mẹ này làm gì đấy một cô gái à sao mà bỏ chạy à ta là con ma đây cút đi cút <laughs> mày dám đùa với ma một xe ô tô thấy một người nằm bất tỉnh trên đường mà làm sao đây chuyện gì xảy ra đây à rồi anh này xuống cứu à gặp con ma thằng kia bỏ chạy bỏ chạy trời ơi cái thằng ngồi trên xe nó còn sợ hơn cái thằng ở dưới rồi một tình huống ở trong một bãi đậu xe hai anh chị này đang nói chuyện và một bóng hoa vụt qua một qua ồ không sao đâu em ơi không sao hãy đi van hãy đi rồi ta đây ta làm ở đây <laughs> trời ơi mày bỏ bạn gái mày rồi trên một toa tàu điện ngầm một cô gái kia con ma đâu kia không tin sao ô giờ mày mới tin sao <laughs> làm gì mà sợ dữ vậy trong một cái phòng tập game các anh này đang thoải mái thư giãn kìa sau lưng hai anh kìa có một con ma ô oh, tập tiếp đi tiếp đi chứ ừ. một cái tiệm hớt tóc đang rất là bình thản mà một cô tóc dài đang đi vào tự nhiên cúp điện bật điện lên coi à, này. mà đi con một màn thi tại Indonesia chạy xe trên cầu ván rất là vui thú một cậu nhỏ đã bị rớt nước mà chưa đi được 2 mét rồi anh này sao ô chà cũng vậy thôi anh này sao ta đây ta đây ta đây rất là hay hay quá hay quá vô vô lên luôn lên lên lên đường luôn <laughs> bây giờ một anh áo đen mang quần đỏ rất là sung ô oh, chưa vào máng đã bị rớt rồi cứu ngay ô oh, anh này cũng vậy thôi rồi bây giờ là một anh thanh niên rất là anh phóng độ rồi trời ơi không biết bị sao không cái mặt tập vào ngay cái câu ván rồi có lẽ anh này sẽ bị gãy xương hàm một anh thanh niên tiếp theo ai chao anh này tính bay xe lên luôn hay sao kinh điển không phải đơn giản đâu rồi anh này đã bị chấn thương đầu gối và rồi sẽ bị à anh này bị chuột rút và nhân viên y tế đã đang chăm sóc cho anh ta đây là ban giám khảo sam xí bây giờ là một âm thanh choi choi anh sẽ này sẽ làm gì ô oh, không được đâu em trai còn yếu lắm cưng tiếp theo một anh sọc trắng đỏ xe màu xanh vô hay lắm hay hay xuống ruộng hả uh, mấy anh này yếu quá để ta để ta để ta Thấy chưa Thấy gì chưa Thấy chưa Thấy chưa Thấy ông mày phi xuống nước chưa Rồi Tới em Tới em đây Xem đây Xem đây Xem đây Good 10 điểm Về vị trí Nãy giờ thấy có anh áo trắng này là ok đó Còn anh này thì sao đi thi đi chớ tới lượt mà sao mà nhát vậy rồi vô đi vô trời ơi lại nữa thì đi không sao đâu thì đi thì đi rồi lần này lần lần quyết định vô lại nữa rồi không tôi biến đi quá wow, nhặt kè thôi để ta cút ra cút thấy ta chưa ô hai bánh hai bên và ta nằm ở giữa và màn tiếp theo là màn một cô gái ô mệt quá ô oh, cha tôi tưởng là một cái giường sao màn tiếp theo là màn một công nghệ thời 10.0 một trận hỏa hoạn đã xảy ra tại một khách sạn rất là lớn và một cái xe chữa cháy biến thành một cái máy bay rất chi là hiện đại thêm một vụ cháy nữa đây xe chữa cháy thời 10.0 đây Ồ, bắn đạn nước luôn chà chà có tấm trắng bảo vệ người đi đường luôn quá dữ dội ngu đừng có qua mày mày ngu ngu mày xàm xí mày ngu rồi cái gì đây à bảo vệ người đi bộ rồi mày dám chạy đi qua lối người đi bộ mày quả kinh điển một chiếc xe cố gắng lao qua lối người đi bộ nhưng đã bị hư toàn bộ phần đầu anh này tưởng chạy qua là thoát sao thoát hả mày thời đại công nghệ mà dám xàm xí mày xuống lỗ luôn đi à đang xe chạy nghe con mày láo dám pha hả mày làm logo cho khách sạn luôn đi Hãy ra Ta sẽ bảo vệ cho ngươi Rất chỉ là hiện đại Rồi Xuống Rồi qua nhé một vụ hỏa hoạn tiếp theo anh này sẽ làm gì à một cái bình chữa cháy khổng lồ xi nhẹ gì xem ta Ú, chà, trong vòng chưa được một giây chà một anh robot có bàn chân khổng lồ anh nào xe nào mà láo qua đây sẽ biết tay ta làm gì ngu ngu ngu ngu ngu đúng rồi dừng lại đi con đấy rất chi là hiện đại ô oh, anh này học theo nhưng mà xe quá nhỏ ô oh, ngu chứ con này đứng lại đứng lại rồi bước qua bước qua ngu thế u uh, xe đâu rồi u uh, hay quá cha kiểu này người đi bộ quá hưởng lợi. À, hiện đại, hiện đại, thằng kia đứng lại. Ngu mày. Rồi, đang đèn đỏ nhé. cha đèn đỏ mà dám chạy hả chú? Biến cho khúc mắt ta. Ô, mày dám nhảy qua sao? Ngu à, mày điên hả mày? rồi xong một cái xe ô tô đã lên đường trong thời đại công nghệ cao rất cảm ơn chú ô thằng này là nhảy qua thằng kia đen đó một cái búa một cái búa ngu thế <laughs> ngon lành thì đứng im lại đây là một cái trò chơi ô chú mày không thấy trò chơi hả hai u hai cái rìu luôn ái chà ái chà à một quả dưa hấu ồ ăn dưa hấu luôn ăn luôn xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu thích các bạn bấm subscribe và ủng hộ kênh nhé xin chào và hẹn gặp lại